tìm hiểu về lý thuyết của dãy số. Và cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu đó là dãy số là gì. Đấy, dãy số là gì? Thầy lấy ví dụ rất đơn giản như thế này. Ví dụ một ba năm bảy Đấy, cho đến đây là 2n-1 2n cộng 1 Đúng chưa? Những dấu chấm này nó là những số. Những dấu chấm này là những số. Và đây là nó không có giới hạn gì cả. Đấy, vậy thì thằng này ta ta đều gọi nó là dãy số. Hoặc là ví dụ như 2, 4, 6, 8. Đấy, đây là 2n. Đấy, hoặc là 2n cộng 2. Đấy. Thì hai thằng này ta đều gọi nó là dãy số. Ok chưa? Ta đều gọi nó là dãy số. Vậy thì dãy số là những giá trị. Giá trị của anh nào? Thì tại sao lại có 1, 3, 5, 7 này? Vậy thì nó sẽ sinh ra từ một cái hàm số. Ví dụ như thằng này chẳng hạn, hàm số y bằng 2 thể đặt đó là 2x trừ 1. 2x trừ 1. Với x là gì? x thuộc tập hợp số tự nhiên trừ số 0, tức là x thuộc n là sao. x bằng 1 chúng ta thay vào thì đây nó sẽ ra kết quả 1, x bằng 2 thay vào kết quả 3. Đúng chưa? Tương tự thằng này cũng sinh ra như vậy. Vậy thì dãy số nó là những giá trị của hàm số. Ok chưa? Vậy chúng ta có cái khái niệm cơ bản đây. này dãy số là tập hợp các giá trị của hàm số. Các giá trị tức là y đó, ok chưa? Và hàm số thì các em đã biết rồi, chúng ta xây dựng từ đâu nhỉ? Hàm số y, đúng chưa? Đấy, chạy từ một cái tập D nào đó, đấy, vào vào một cái tập D nào đó. Đây. Biến mỗi x thành này thành y bằng fx. Đây là f, đúng chưa? Đây là cái khái niệm cơ bản của hàm số. Vậy thì dãy số nó, nó cũng sinh ra từ từ đây. Vì nó là tập hợp các giá trị của hàm số. Vậy thì ta có U chạy từ đâu? Nó không phải là từ D nữa, từ N sao vào đến R. Sao cho mỗi giá trị N thuộc N sao ta được